Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của Quỳnh Hình Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp tục một cái thẻ tín dụng của mình dùng để uh, kinh doanh và uh, gọi là xài tiền hàng ngày trong cái vấn đề về xài trong gia đình và kinh doanh nhưng mà cái thẻ này mình xài nhiều hơn về kinh doanh đó, thì đây là cái thẻ Discover à, các bạn thấy đây là thẻ Discover đây à, Discover thì thẻ Discover này á, nó cũng cho cashback và nó cũng có một cái hay nó có một cái hay mà mình muốn giới thiệu với mọi người và cái đầu tiên mà tất cả các thẻ tín dụng nào cũng có là về cashback đúng không thì cashback của cái thẻ này nó sẽ cho mình là một phần trăm là mình mua bất cứ cái gì cũng một phần trăm và khi bạn mua thì nó cho khi bạn mua bạn trẻ thì nó cho một phần trăm và cái hay tiếp theo là trong mỗi tháng nó sẽ có những giống như là từ tháng 1 tới tháng 3 giống như là nó theo quý rồi nó có thể flexible một chút nó sẽ báo cho mình là mình thẻ này sẽ được 5% ví dụ từ tháng 1 tới tháng 3 các bạn đi tới đổ xăng hoặc là các bạn đi mua đồ ăn nó sẽ cho 5% còn tới tháng ờ, tháng 4 tới tháng 6 thì các ờ, các bạn nó sẽ có benefit là khi mà bạn mua đồ trên Amazon bằng cái thẻ này hoặc là eBay hay bất cứ hay là Walmart thì nó sẽ cho 5% thì cứ mỗi tháng các bạn cứ lên trên trang web của uh, Discover đó thì nó sẽ gọi là nó active cái đó nó sẽ active cái uh, cái 5% nó cứ tới tháng tới ngày các bạn nhớ các bạn vô các bạn coi thì nó sẽ cho các bạn những cái discount rất là tốt và thì các bạn cứ tưởng tượng đi khi mà các bạn mua bất kỳ những món đồ gì trong Walmart mà ngay cái tháng đó nó giảm cho bạn 5% đó thấy nó cực kỳ cực kỳ tốt không mình khi mà mình apply thế này á là mình thấy nó rất là nó rất là hay về cái vấn đề đó thì khi bình thường đã được một phần trăm rồi và khi mà tới những ngày apply các bạn được tới 5% là các bạn mua đồ lúc nào cũng được giảm giá 5% hết và nếu mà các bạn mua đồ online các bạn có những cái website để tăng cái cái tiền cashback nữa thì có thể là tới vào những cái những cái tháng mà nó có discount mà bạn mua trúng nữa thì các bạn mua những món đồ khoảng ờ, giảm giá tới 10% là chuyện đương nhiên các bạn mua 100 đô các bạn giảm được 10 đô rồi các bạn đừng thấy nó nhỏ này các bạn kinh thường các bạn cứ yên tâm các bạn xài tích tiểu thành đại bảo đảm với mọi người đây là cái thẻ ờ, Bank of America của mình và còn một cái thẻ của ờ, Double Cashback nữa mình sẽ show cho mọi người xem đây là thẻ Double Cashback và nó được 24 uh, đô tiền cashback đó, thì các bạn cứ xài đi và khi các bạn tới xài khoảng 6 tháng các bạn trả bill điện nước tất cả các bạn trả bằng thẻ tín dụng thì các bạn sẽ thấy nó rất là nhiều tiền cái này là mình chỉ xài để đi chợ và chỉ gọi là à, để mua để kinh doanh nhỏ nhỏ thôi thì nó cũng đã được hai mấy và 60 đồng và chưa tính trong cái à, website mà mình lấy được cashback nữa và đây là cái chia sẻ về thẻ tín dụng của mình để cho mọi người sẽ xài cái thẻ tín dụng một cách thật là thông minh và xài còn được trả tiền nữa còn được cho tiền nữa và cho tiền này giống như là mình cảm giác như mình được discount mình mua bất cứ cái gì cũng được discount hết gọi là rất gọi là cái cảm giác lúc mình mua là rất là đã vì mình mua hàng lúc nào cũng được giảm giá và cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem cái video về những cái thẻ tín dụng của mình và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo và chào tạm biệt các bạn